Hello. Hello, xin chào anh chị em. Anh chị em đang có mặt thì có thể comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta chia sẻ cái chương trình buổi tối ngày hôm nay. Ờ, trong chương trình à, buổi tối ngày hôm nay có lẽ rất nhiều anh chị em đang rất hồi hộp xem là thị trường nó như thế nào. Ờ, một cái câu hỏi mà có lẽ là Dũng thường hay chia sẻ, thường nói với anh chị em đó là à, ờ, 95 nhà đầu phần trăm các nhà đầu tư không biết đặt câu hỏi để giúp chúng ta có thể thành công giúp chúng ta có thể kiếm được tiền giúp chúng ta có thể hiểu rõ được ngõ ngách của thị trường theo anh chị em đó là câu hỏi gì ạ tại vì có nhiều anh chị em khi mà Dũng luôn luôn đặt câu hỏi tại vì nếu chúng ta đặt câu hỏi đúng thì não bộ chúng ta mới hành động còn nếu chúng ta đặt những câu hỏi sai thì não của chúng ta nó sẽ gì ạ à? nó sẽ ngu đi và khi cái não nó bị ngu đi thì điều gì sẽ diễn ra nên nhiều người khi mà Dũng luôn luôn đặt ra câu hỏi để cho chúng ta thấy có một cái não nó gì ạ à? nó nó phát triển lên nó luôn luôn tìm thấy cái hướng đi để giúp chúng ta thành công nên uh, có thể một số anh chị em khi mà Dũng đặt những cái câu hỏi làm cho chúng ta tâm trí chúng ta nó bị gì ạ à? khó chịu đúng không nó bị khó chịu nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng tại sao hôm qua chúng ta gì dạ, à, tại sao hôm qua chúng ta hoảng loạn và câu hỏi tại sao là tại sao hôm nay chúng ta lại hưng phấn nếu anh chị em hiểu rõ rằng tại sao chúng ta hoảng loạn hôm qua anh chị em có thể đặt ra là tại sao ạ anh chị em có thể chia sẻ không ạ tại sao chúng ta lại hoảng loạn vào những phiên hôm qua và sau hôm nay chúng ta lại hưng phấn và điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta có bị tâm lý suốt ngày dao động đúng không suốt ngày dao động ở ờ, trước khi mà chúng ta chương trình hôm nay thì anh chị em có thể chia sẻ toàn bộ những video này đặc biệt là cho trên các kênh để chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta xuất hiện khoảng 250 người thì chúng ta bắt đầu đúng không đây là chương trình rất đặc biệt tất cả những chương trình vào buổi tối đúng không và buổi tối đặc biệt là buổi tối thứ sáu hàng tuần là chương trình Dũng muốn giúp cho chúng ta những cái nhìn toàn cảnh về thị trường chung toàn cảnh về cổ phiếu toàn cảnh những cái diễn biến về xu hướng về nhóm ngành trong thời gian tới nên chính vì vậy thì cái việc mà anh chị em chúng ta thế là lan tỏa chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết bởi vì khi mà chúng ta giúp những người khác thành công thì đương nhiên chúng ta sẽ gieo được cái hạt để giúp chính chúng ta thành công ở đây có rất nhiều các cổ phiếu anh chị em nếu mà nó dao động nó biến đổi và có những cổ phiếu thì chúng ta mua nó không lên nó không lên và chúng ta không biết là điều gì khi mà chúng ta mua nó không lên vậy 90 phần trăm các nhà đầu tư bị thất bại nguyên nhân vì sao hãy chia sẻ video này để chúng ta bắt đầu trong buổi tối hôm nay ạ hãy chia sẻ đi ạ chia sẻ trước khi chúng ta chia sẻ chúng tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người đang chờ đợi những video như này và trong video này có lẽ chúng ta sẽ nhấn mạnh tại sao chúng ta chưa thành công với quan sát biểu đồ các cổ phiếu trong giai đoạn này Dũng tin chắc thời điểm này khoảng 80% các nhà đầu tư không có lợi nhuận ai đồng ý không? trừ trừ những anh chị em đã tham gia những chương trình của Dũng hoặc là anh chị em đã tham gia đủ thời gian những video của Dũng thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta kiếm được lợi nhuận anh chị em biết tại sao là như vậy không ạ à? anh chị em có hiểu tại sao là như vậy không ạ à? tại sao khi mà Dũng nói cái điều này ra Dũng biết rằng là khoảng độ 80 phần trăm phần lớn là chúng ta chưa có thành công bởi vì thị trường chúng ta biết rằng là sẽ có những cổ phiếu hôm qua nó giảm sàn và phần lớn chúng ta bị loại bỏ hết ra khỏi thị trường và cũng tương tự như vậy thị trường lại tiếp tục rũ bỏ uh, những nhà đầu tư yếu viếng uh, ờ, hôm nay bạn Phúc ở đây thì cũng là một cái nhà đầu tư cũng là một trong những học viên khá là lâu à, không biết là Phúc đã bị rũ bỏ bao nhiêu lần rồi ạ nếu chúng ta thể xem là Phúc rũ bỏ bao nhiêu lần khi mà chúng ta chưa tham gia vào những chương trình như này vậy tại sao lại bị rũ bỏ tại sao lại bị rũ bỏ đúng không tại sao rũ bỏ tại vì những cái câu hỏi này nó làm cho những người mà gì ạ không động não trở nên mệt mỏi anh em đồng ý không khi mà chúng ta hỏi những câu hỏi như này thì có phải những ai không động não thì tự nhiên cảm giác mệt mỏi đúng không cảm giác là sao ông suốt ngày chỉ nói câu hỏi tại sao nhưng Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta các cấp độ để anh chị em có thể thấy được trong video buổi tối hôm nay câu hỏi là tại sao các cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp không phải là gì ạ chúng ta mua thời điểm này câu hỏi này tại sao anh chị em có thể comment đúng không ạ tại sao các cổ phiếu bất động sản công nghiệp trước đó có một vài các chuyên gia KD, KBC đúng không KBC và nhiều các nhà đầu tư uh, khác nói là bất động sản công nghiệp là cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải mua nhưng nếu chúng ta xem vào cái biểu đồ như này chúng ta biết là bất động sản công nghiệp biến động rất là mạnh nó rơi và khi nó rơi tất cả xu hướng cổ phiếu trở nên suy thoái đây là những cổ phiếu bất động sản công nghiệp SZC ạ đấy chúng ta để bắt đầu nó bị gãy qua các đường SMA 50 và ở phía trên này nó với cái chương trình đào tạo của Dũng thì các bạn có thể thấy đây là giai đoạn mới có được không ạ chúng ta có thể nhìn thấy cái cổ phiếu này nó nằm trong giai đoạn mấy đúng không ạ giai đoạn mấy trong chu kỳ ạ và nếu chúng ta hiểu rõ là tại sao nó nằm ở chu kỳ nào thì nó thất bại vậy nếu chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta cần phải bán ra hoặc là thoát ra khỏi cổ phiếu này khi mà chúng ta hiểu tại sao thì nó gì ạ tại sao giai đoạn 3 à, câu hỏi là tại sao giai đoạn 3 là giai đoạn cổ phiếu bước đi đi xuống thế thì khi mà cổ phiếu bước vào một cái biến động hay là chọi nước rút với khối lượng rất là mạnh ở trên những vùng đỉnh biến động lớn đây chính là cổ phiếu giai đoạn 3 và sau khi giai đoạn 3 bước vào giai đoạn 4 giai đoạn suy thoái việc chúng ta mua bắt đáy ở những cổ phiếu trong đoạn này thì phần lớn chúng ta sẽ trở nên gì ạ à? trở nên lỗi thời và chủ yếu là chúng ta sẽ bị bị làm sao ạ à? kể cả cổ phiếu KDC KBC đây là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nếu chúng ta tiếp tục mua ở những cái vùng này thì tại sao chúng ta lại trở nên lỗi thời hay là thất bại còn nhiều nhiều cổ phiếu khác nếu anh chị em gì ạ à, thấy rằng là những cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp đây là những thời điểm chúng ta cần phải thoát ra bởi vì khi nó chạy nước rút và nó phân phối ở trên vùng đỉnh vậy khi mà phân phối trên vùng đỉnh chúng ta đã có hỏi tại sao khi mà chúng ta hỏi tại sao hay là why thì tự nhiên chúng ta sẽ có câu hỏi trả lời là gì à how tức là làm thế nào để chúng ta biết khi mà chúng ta hiểu tại sao tại sao thì chúng ta sẽ có một câu hỏi tiếp theo là nhận thức của anh chị em sẽ biết là làm thế nào để biết là giai đoạn 3 đầu tiên chúng ta sẽ hỏi là cổ phiếu này là cổ phiếu giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ bây giờ làm thế nào để biết giai đoạn 3 thì từ đó chúng ta phân tích và chúng ta sẽ gì ạ à, hiểu rõ về cái why anh chị em khi mà chúng ta hiểu rõ về why tức là họ hiểu rõ là tại sao bằng cách là làm thế nào thì chúng ta sẽ còn phần lớn chúng ta hỏi mua cái gì đúng không phần lớn chúng ta hỏi là mua cái gì lúc này cho tốt hoặc nếu Dũng trả lời anh chị em là anh chị em mua FPT thế câu chuyện là nếu mà mua FPT thì trong trường hợp chúng ta không may bị sai thì điều gì sẽ giảm nhưng nếu anh chị em hỏi là tại sao cần phải mua FPT hay là FPT là gì thì cấp độ đó là cấp độ thấp nhất từ đó anh chị em sẽ hiểu rõ là mình đang ở cấp độ nào trong đầu tư vậy nếu chúng ta đang hỏi cấp độ là cấp độ thấp nhất hay là cấp độ nó là cái gì hay là nó là như thế nào thì phần lớn chúng ta sẽ bị thua lỗ và không có lợi nhuận nên ở đây chúng ta sẽ thấy là chỉ cần comment thôi là chúng ta đã gì ạ à, sẽ có thể hiểu rõ rằng là chúng ta đang ở cấp độ nào nên anh chị em nào nếu chúng ta đang ở cấp độ dưới để chúng ta sẽ phân biệt ra mình đang ở cấp độ nào nên ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả tại sao các cổ phiếu bất động sản công nghiệp nó không lên được thứ nhất là nó đang ở giai đoạn 4 chúng ta sẽ phân tích ngược lại một chút một số các cổ phiếu tại sao khi mà cổ phiếu ở trong giai đoạn 4 giai đoạn 3 là giai đoạn suy thoái giai đoạn cuối cùng của chu kỳ và nó tiếp tục đi xuống nữa nếu chúng ta cứ bắt đáy ở đây tiếp tục bắt đáy tiếp tục bắt đáy thì chúng ta sẽ trở nên gì ạ à, thua lỗ và phá sản trong thời gian rất là nhanh bởi vì nó đang ở giai đoạn 4 làm thế nào để biết giai đoạn 4 thì bây giờ chúng ta mới gì ạ à, khi mà chúng ta biết tại sao nó ở giai đoạn 4 thì bây giờ làm thế nào giai đoạn 4 một là khi một cổ phiếu biến động ở giai đoạn 3 rất là mạnh cổ phiếu bị gãy các đường SMA 50 nằm ở dưới SMA 150 và tiếp tục rơi gãy các đường SMA 200 với khuôn lượng lớn đáy sau thấp hơn đáy trước khi gãy toàn bộ cái kênh như này chúng ta trong vết A chúng ta gọi là SOS bao W bao nhiêu anh chị em có thể comment đúng không ạ SOW bao nhiêu ạ anh chị comment được không để Dũng hướng dẫn cho anh chị em hiểu tại sao là phần bán ra và rút ra khỏi thị trường với nhóm này vậy cái nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp nó đang ở giai đoạn 4 thì chúng ta có mua hay không đúng không có mua hay không để tên là chúng ta cần phải xem là tại sao có thể có một hai cổ phiếu nó chạy nhưng chúng ta nhìn xem là rõ ràng là khi mà cổ phiếu gãy đưa gì ạ gãy một là gãy các đường trung bình gãy cái vùng hỗ trợ và khối lượng lớn thì tại sao chúng ta bán bởi vì đây là lúc dạ, nhà tạo lập họ bán họ xả hàng và đó chính là tại sao chúng ta vẫn bị thua lỗ anh em đã hiểu điều này chưa nếu hiểu comment cho Dũng cái ạ để Dũng lại tiếp tục phân tích một câu hỏi tại sao tiếp bạn tại sao Bitcoin Dũng biết là nó đạt đỉnh anh chị em có anh chị em nào biết Bitcoin là đỉnh không nếu chúng ta học cái phương pháp của Dũng thì anh chị em có biết Bitcoin đạt đỉnh không ạ à? Hello anh chị em có thể comment ạ à. nếu anh chị em comment xem cái video của Dũng Bitcoin đạt đỉnh thì anh chị em biết anh chị em có thể comment Bitcoin đạt đỉnh nhá anh chị em có thể phân tích được không ạ à? nếu chúng ta phân tích từ tại sao Bitcoin nó lại đạt đỉnh và chúng ta có thể tránh được những cú rơi ngoại mục đúng không tránh được cú rơi ngoại mục chúng ta ai đã phân tích được cái cổ phiếu Bitcoin tạo đỉnh thì có thể comment được không ạ ai có thể phân tích phân tích được ạ thì anh chị em có thể comment ạ comment tại vì đây là một cái chương trình Dũng muốn là anh chị em cần phải hiểu tại vì Dũng không đầu tư Bitcoin Bitcoin nhưng Dũng biết là Bitcoin là đỉnh nên có một video để chia sẻ để tránh trường hợp là những người Việt Nam những người Việt Nam ở ngoài kia họ lao vào họ mua họ bắt đáy và họ được rất nhiều tiền sau đó họ phá sản và đó là gì ạ đó là cái giá cho cái việc thiếu hiểu biết cái giá cho việc mà không hiểu thị trường cái giá cho việc tiêu cực khi chúng ta tiêu cực chúng ta gì ạ sẽ rút hết năng lượng ở trong tâm trí chúng ta và đó là nguyên nhân dẫn đến sợ hãi dẫn đến mệt mỏi dẫn đến là dẫn đến chúng ta trở nên yếu hèn đó là tại sao câu hỏi tại sao phần lớn chúng ta không trả lời được bởi vì nó khó với phần lớn những người ở cấp độ thấp bởi vì khi mà chúng ta ở cấp độ thấp thì phần lớn chúng ta ai đó đặt một câu hỏi tại sao là chúng ta trở nên rất khó chịu vậy anh chị em đã từng đặt câu hỏi tại sao với ai chưa nếu người đó cảm giác khó chịu thì đó chúng ta biết rằng là tầm của người ta đang ở cầm rất là gì ạ à? là thấp nếu chúng ta giải quyết giúp họ hiểu rõ được tại sao chúng ta cần phải bắt đầu làm lại tại sao chúng ta lại đang làm những công việc chúng ta làm tại sao chúng ta hôm qua chúng ta bán tháo và tại sao thị trường nó lại lên vào phiên nay à, ờ, buổi chiều hôm qua Dũng cũng chia sẻ video có lẽ tối hôm qua các bạn sẽ thấy là phần lớn cái việc chúng ta có thể biết trước thị trường một cách đơn giản đúng không một cách đơn giản đó là lý do chúng ta gì à, phần lớn những anh chị em nắm rõ được phương pháp quy trình mà Dũng chia sẻ thì đều thấy rằng là đều thấy là những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ những cái cổ phiếu hay là Bitcoin đạt đỉnh chúng ta đều biết rồi trước khi chúng ta ở à, đến cái phần phân tích các cổ phiếu dòng dầu khí đạt đỉnh sau đó chúng ta sẽ phân tích là những cổ phiếu khác à, dòng dầu khí không phải đạt đỉnh mà tại sao dòng dầu khí chưa lên được nhưng trước khi mà chúng ta thấy thì anh chị em có thể là ai có thể phân tích được Bitcoin đạt đỉnh có thể comment cho Dũng số 2 được không ạ phân tích là cổ Bitcoin cái cái chính để đạt đỉnh để anh chị em có thể phân tích được khi mà chúng ta hiểu chúng ta phân tích và giúp đỡ đồng bào Việt Nam đồng bào Việt Nam chúng ta những người người ta chỉ mua và người ta đang hô hào Dũng đã chơi một nhóm bạn họ có gì ạ từ 2 tỷ lên đến hai ba mươi tỷ và bây giờ họ vẫn đang say máu để mua vào khi bắt đáy á, họ bắt bắt đầu vẫn tiếp tục thấy nó rẻ để mua vào đang trong bắt đáy nếu anh chị em thấy rằng là bản thân những người rất bình thường này họ cũng biết rằng là những cái giai đoạn là đỉnh phân tích rất là đơn giản nhưng đa phần chúng ta lại không biết và chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua ok đó bây giờ chúng ta lại tiếp tục câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ hai là tại sao có lẽ câu hỏi này có thể làm cho một số anh chị em không vui tại sao chúng ta không mua cổ phiếu dòng dầu khí thời điểm này tại sao chúng ta không mua cổ phiếu dòng dầu khí thời điểm này nếu anh chị em để ý một chút những cổ phiếu PVD nếu chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu dù là nó bị gãy tất cả xu hướng của nó nếu chúng ta đang nhìn thấy là xu hướng của PVD thời điểm này PVD có thể lên mạnh được không có lẽ là không thể lên mạnh được bởi vì phía trước PVD là những cái rào cản rất là lớn đây là những cái rào cản đây là những cái rào cản rất lớn tại sao ở trong vùng này PVD lại lên rất mạnh bởi vì nó có quá trình tái tích lũy rất là dài trước khi nó bước vào chu kỳ tăng nhưng ở vần này khi mà quá trình giao động rất lớn đây cái quá trình à, đây chúng ta gọi là những cái quá trình phân phối nhưng nó không được gì ạ à, không được tái tích lũy bởi vì cái cổ phiếu nó đang bị nằm dưới cái xu hướng ngắn hạn khi mà xu hướng ngắn hạn đang cổ phiếu đang nằm dưới thì cái việc nếu có sự hồi phục thì phía trên này là những rung rất rất là lớn hay là những rung động rất lớn làm cho các nhà đầu tư bị thua lỗ ở này nếu chỉ lên một chút họ bán ra nên những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà chúng ta cần phải tránh xa dù là giá dầu khí có thể tăng dù giá cổ phiếu có thể tốt nhưng chúng ta phải tránh xa trong giai đoạn này và chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta lại tiếp tục phải tránh dòng dầu khí về phần lớn các cổ phiếu dầu khí nếu nó có hồi thì nó cần phải mất rất nhiều thời gian bạn nhớ là nếu trong trường hợp nó hồi nó phải cần mất rất nhiều thời gian để tái cấu trúc để tích tái tích lũy lại trên cái đỉnh 24 25 thậm chí là 26 ở đây trước khi cổ phiếu có thể đi lên vậy trong đầu tư chúng ta sẽ chỉ được phép sử dụng đó gì ạ à? sử dụng đòn bẩy thời gian anh chị em đòn bẩy thời gian để chúng ta có thể có lợi nhuận 3 50 100 thời gian 100 phần trăm nếu cái đòn bẩy thời gian mà chúng không có thì phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được cái lợi nhuận bởi vì chúng ta có thể gì ạ à, được miền xuôi nuôi miền ngược có nhiều anh chị em mua cổ phiếu hòa phát trong quá trình Dũng chia sẻ nhưng cuối cùng kết quả lợi nhuận lại thành âm bởi vì phần lớn cổ phiếu mà chúng ta mua chúng ta bán rất là nhanh trong đó những cái cổ phiếu chúng ta bị lỗ chúng ta lại giữ nhiều hơn dân dẫn đến là được miền xuôi nuôi miền ngược ở cái cổ phiếu này tương tự như vậy nếu chúng ta đo từ cái đỉnh ở phía trên này cao nhất xuống một cái đỉnh đáy thấp nhất đó là ở đây thì anh chị em thấy là một cái cổ phiếu gác nó đang giảm ở mức là ở đây chúng ta đây khi mà cổ phiếu giảm mức khoảng 13 điểm thì thực tế cổ phiếu này sẽ còn rất lâu đấy có thể là hình thành một xu hướng đi lên nên chính vì vậy anh chị em có thể biết ngay là nhóm cổ phiếu Hòa Phát cần rất nhiều thời gian à xin lỗi ạ nhóm cổ phiếu dòng dầu khí còn rất nhiều thời gian để có thể lên được ok ạ đây là những bằng chứng bạn Phúc là K50 đúng không K50 mà Dũng chia sẻ nên khi mà một số Dũng mặt 8 đến 90 phần trăm các nhà đầu tư có khả năng bị thua lỗ ở đoạn này cho rằng thị trường vẫn đang lên bởi vì họ mua cổ phiếu họ lướt sóng nhưng thực tế họ bị thua lỗ nếu chúng ta nhìn tất cả cổ phiếu dòng gì ạ à? dòng dầu khí dòng gì ạ à? dòng các cổ phiếu mid cap nhỏ và phần lớn nhiều cổ phiếu không tăng nên gì ạ à? đa phần chúng ta không có lợi nhuận hôm trước Dũng có nói cho anh sẻ là nếu chúng ta phân tích cổ phiếu trong dạng này thì chúng ta cần phải gì ạ hiểu rõ được là tại sao nó không lên vậy một số bạn chưa hiểu câu hỏi tại sao còn thắc mắc gì không ạ à? nếu cho ra còn thắc mắc anh chị em có thể comment số 2 để chúng ta bắt đầu cũng chia sẻ sâu hơn ạ à. bởi vì tầm nhận thức của mỗi chúng ta khác nhau dù không muốn mong muốn là chúng ta cần phải gì ạ à? tốt hay không tốt quan trọng là chúng ta hiểu và chúng ta luôn luôn đặt ra những câu hỏi để cái đầu của chúng ta đúng không ok rất tuyệt vời hãy nhìn thẳng vào sự thật đó, nhìn thẳng sự thật đó là phần cực kỳ quan trọng tránh tình trạng chúng ta sẽ không bao giờ thành công được rất nhiều các bạn thấy không hiểu tại sao Dũng ví dụ cho các bạn một cái ví dụ tiếp theo tại sao chúng ta cần phải phân tích thị trường chung với cổ phiếu anh chị em nhỉ tại sao chúng ta lại phải phân tích đánh giá thị trường chung với cổ phiếu vậy thị trường chung là gì ạ thị trường chung là tập hợp phần giá trung bình của tất cả các cổ phiếu ở sàn Hồ Chí Minh là tất cả các cổ phiếu mà nó đáp ứng được tiêu chí của gì à, của sàn Hồ Chí Minh những cái cổ phiếu này nó được tập hợp và nó tạo ra cái sự biến động lên trên là lên trên cái biểu đồ chúng ta là chỉ số trung bình đây là những cái chỉ, chỉ số trung bình vậy cái chỉ số trung bình nó phản ánh phản ánh về nền kinh tế phản ánh về những cổ phiếu dẫn đầu phản ánh là những cổ phiếu gì à bét bảng phản ánh về những là phản ánh là những cái dòng nào có thể dẫn dắt phản ánh về những cái gì ạ à? xu hướng thị trường đạt đỉnh phản ánh là xu hướng là quá trình chạy nước rút tất cả quá trình của nhóm ngành nó đều phản ánh trên thị trường chung bằng chỉ số trung bình của VN Index bằng chỉ số trung bình của VN30. Tại sao phân tích thị trường chung lại quan trọng? Bởi vì khi các cổ phiếu biến động trong cái vùng sideways này, phần lớn các cổ phiếu nào mạnh hơn, cổ phiếu nào mạnh hơn, nó cho chúng ta biết rằng là xu hướng cổ phiếu sẽ rất là tốt chúng ta thử lấy một cái ví dụ cùng là cổ phiếu yeah, dạ, ngân hàng thì chúng ta thấy là cổ phiếu Vietcombank gần như yeah, dạ, gần như thấp hơn so với thị trường chung thị trường chung có dấu hiệu vượt đỉnh trong khi đó cổ phiếu Vietcombank nó vẫn nằm dưới đường SMA 50 chứng tỏ nó đang yếu hơn thị trường chung nếu chúng ta yêu thích cổ phiếu Vietcombank mà lại không so sánh với thị trường chung xem nó mạnh hay không thì chúng ta trở nên gì ạ à? rất là khó để có lợi nhuận nhưng ngược lại chúng ta để ý một vài cổ phiếu mạnh hơn thị trường rõ ràng là cổ phiếu đã vượt qua đỉnh đỉnh ngắn của nó trước khi mà thị trường chung vượt đỉnh rất là dài chứng tỏ cổ phiếu này đã mạnh hơn thị trường và việc mà chúng ta mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường cổ phiếu này cho chúng ta một mức lợi nhuận từ 3 ờ, 40 lên 50 chúng ta thấy là khoảng 30 phần rất là nhanh hoặc là chúng ta lấy một cổ phiếu khác để chúng ta có thể hiểu là cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung khi mà nó đã vượt qua đỉnh khi mà cổ phiếu vượt qua đỉnh ở đây thì thị trường chung vẫn đang trong quá trình sideways và nó tiếp tục vượt qua và tiếp tục chạy nên cổ phiếu này chúng ta gọi là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung hay là chính là những cổ phiếu dẫn đầu vậy nếu chúng ta lựa chọn một cổ phiếu yếu hơn so với cổ phiếu này đó là cổ phiếu HSG thì chúng ta thấy là nếu mua cổ phiếu SHG trong giai đoạn này thì phần lớn cổ phiếu này nó cho chúng ta ít lợi nhuận hơn ngược lại chúng ta lấy một cổ phiếu khác trong ngành ngoài ngành nhá các bạn lấy một cổ phiếu khác quay ngành ngoài ngành như là cổ phiếu đây ạ cổ phiếu DRC chúng ta lấy một cổ phiếu DRC so với thị trường chung VN30 ạ để chúng ta xem là nó sẽ mạnh hơn hay yếu hơn trong trùng cùng chu kỳ mạnh hơn hay yếu hơn trong cùng chu kỳ để chúng ta biết rằng là phân biệt cái nhóm nào có thể chúng ta nắm giữ hay là nhóm nào chúng ta có thể thoát ra đây là chỉ số của thị trường chung đây chúng ta nhìn đây chẳng hạn đây là chỉ số thị trường chung chúng ta lấy cái điểm này là điểm trung tâm và chúng ta lấy cái cổ phiếu PHR để chúng ta so sánh vào đúng thời điểm này anh chị em thấy không ạ nó cũng đã nó là một kênh đi xuống và tiếp tục đi xuống và nếu chúng ta không có khả năng phân biệt so sánh các chỉ số với nhau thì phần lớn chúng ta trở thành những nạn nhân đấy không sao cả cái việc chúng ta thế này lan man hay không cái đấy không quan trọng quan trọng là chúng ta hiểu được cái cốt lõi anh chị em nhá nếu anh chị em hiểu được cái cốt lõi những cái gì mà Dũng nói lặp đi lặp lại nhưng thực tế đúng không thực tế những cái lặp đi lặp lại nó lại cho chúng ta tiền có phải đồng chí không ạ mọi thứ nó lặp đi lặp lại thực lớn chúng ta không có gì ạ à? có nhận thức tại sao những cái cổ phiếu lặp đi lặp lại nó lại mang cho chúng ta tiền anh chị em biết rằng là những cái cổ phiếu xem nó lặp đi lặp lại nó phải mang cho tiền đúng không ạ chúng sẽ lấy một vài ví dụ để anh chị em thấy là rất nhiều cổ phiếu lặp đi lặp lại chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu HSG đấy ạ để cho chúng ta thấy là do cái nhận thức của chúng ta nên chúng ta không hiểu những cái điều nó cứ lặp đi lặp lại khi mà Dũng nói lặp đi lặp lại thì anh chị em cứ đi tìm cái ở đâu đây là một dạng cổ phiếu khi nó vượt qua cái đỉnh nó rũ bỏ và nó siết chặt trước khi tăng và cổ phiếu này tăng 50 trong thời gian ngắn Ở chúng ta lấy là một cái cổ phiếu khác thật xa đi ạ thật xa ở những đoạn khác nhau cho cổ phiếu FPT chúng ta cũng thấy là lặp đi lặp lại đúng không chúng ta thấy nó cũng lặp đi lặp lại sau đó nó quay trở lại nó tăng và chúng ta nó thấy nó tăng cũng khá là mạnh chúng ta lấy một cái giai đoạn khác nữa đi để xem là nó có phải như vậy không ạ chúng ta lại thấy tiếp tục những cái cổ phiếu này nó tích lũy này dài nó kéo lên nó rũ bỏ và quay nó, nó chạy và chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại chúng ta lấy một vài các cổ phiếu khác nữa KDC nó lại tiếp tục gì à, tiếp tục kéo lên nó rũ bỏ nó lại tiếp tục cho chúng ta điểm mua và nó cũng lặp đi lặp lại và chúng ta lại thấy là cổ phiếu có tiền cho chúng ta chúng ta lại tiếp tục đi tìm những cái thời điểm rất là xa xưa xem là cái điều này nó có diễn ra hay không ạ à? thì anh chị em thấy là mọi thứ luôn luôn lặp đi lặp lại đây cổ phiếu TCM nếu anh chị em bỏ qua cơ hội nó lên giúp rút bỏ và nó lại lên chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại không ạ anh chị em thấy nó lặp đi lặp lại không và đấy là lý do tại sao chúng ta vẫn bị thua lỗ hay là tại sao chúng ta không có tiền bởi vì những cái lặp đi lặp lại nó làm chúng ta không hiểu nó nên mọi cái nó đơn giản chúng ta cứ đi tìm tận đầu bao nhiêu anh chị em thấy rằng là mọi thứ lặp đi lặp lại mới kiếm được tiền ạ à. <coughs> còn phần lớn câu hỏi đẹp tại sao anh chị em cần phải học phân tích kỹ thuật VSA tại sao chúng ta cần phải bỏ những chiến lược phân tích kỹ thuật khác bởi dung sẽ tại sao tại sao ạ chúng ta cần phải hiểu rõ về nến Dũng sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị em sẽ hiểu rõ một cái cây nến cây nến này ạ anh chị em sẽ hiểu rõ là cùng một cây nến nếu chúng ta hiểu về lý thuyết ạ đây là cây nến anh chị em có thể comment cho Dũng ạ đây là cái nến gì ạ đây là cái nến gì ạ anh chị em thấy là mỗi đây là một cây nến đúng không ạ một cây nến Marukuru khi mà thị trường đặt đỉnh nó cũng xuất hiện những cây nến Maruguru ở trên đỉnh vậy nếu chúng ta không phân biệt một cái nến ở đây hay là một cái nến đặt đỉnh thì chúng ta sẽ trở nên thất bại một vài cổ phiếu khác để chúng ta cũng sẽ hiểu khi mà cổ phiếu đặt đỉnh thì nó cũng xuất hiện những cái cây nến ở phần bên trên ở đỉnh cao này những cái nến này nó khác hẳn so với những cây nến này những cái nến này nó khác hẳn so với những cái nến ở phía trên này những cây nến đặt đỉnh nó khác hẳn so với cây nến ở bứt phá đi lên nên nếu chúng ta học một cách máy móc thì đó là nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị loạn về tâm thức loạn hết luôn ạ à. vậy theo anh chị theo anh chị là thị trường đang tập trung vào đâu theo anh chị ạ thị trường đang tập trung vào nhóm cổ phiếu nào chúng ta và tại sao nó lại đang tập trung dòng tiền vào các nhóm cổ phiếu đó ạ chúng ta đang nói là khi mà chúng ta phân tích về gì ạ tại sao chúng ta cần phải học phương pháp đầu tư chứng khoán VSA thứ nhất là tất cả những nhà đầu tư thiên tài như là gì ạ à? William Neal, Lee Moore, David Zen, ai nữa Mac Mini, còn nhiều nhà đầu tư khác họ cũng dùng VSA để phân tích mẫu hình của mình. Tuy nhiên cái điều đó nó không phải là đúng nếu chúng ta không hiểu cốt lõi của nó. Bởi vì VSA nó phân tích quy luật cung cầu anh chị em hiểu nó phân tích quy luật cung cầu thứ hai là nó phân tích gì ạ à? phân tích quy luật lượng đủ chất đổi thứ ba là phân tích được quy luật nhân quả cốt lõi trong cổ phiếu nếu chúng ta phân tích về rẻ MACD nó chỉ cho chúng ta mỗi cảm xúc của nhà đầu tư nếu chúng ta phân tích về Ichimoku nó cũng chỉ cho ta một cái cảm xúc của nhà đầu tư nếu chúng ta phân tích về sóng Elliot nó chỉ chúng ta cho một cái hình để cảm xúc nhà đầu tư về phần lớn nó liên quan đến giá khi mọi thứ nó liên quan đến giá thì chỉ cần gì ạ à? chỉ cần một vài kỹ thuật nho nhỏ của các nhà tạo lập thì chúng ta có thể bị thua lỗ trong một khoảng thời gian ngắn như này thì cái chỉ báo MACD nó cho chúng ta mua liên tục đây ạ mua liên tục và làm cho chúng ta bị nhiễu loạn trong một chỉ báo cấp ngắn này chúng ta cũng thấy là RSI cũng cho chúng ta đây là phân kỳ âm dương liên tục và với cái việc phân kỳ âm như này thì phần lớn chúng ta sẽ thấy là hoảng loạn sợ hãi khi mà cổ phiếu tích lũy càng dài thì nó phân kỳ âm hay là phân kỳ dương ạ à, anh chị em có thể là nếu cổ phiếu tích lũy càng dài thì nó cho chúng ta phân kỳ âm hay là phân kỳ dương nó sẽ đi ngược lại toàn bộ toàn bộ cái giá trị cốt lõi nên nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta mãi mãi trở nên nhà đầu tư không bao giờ tốt nghiệp được đúng không ạ à, chúng ta đơn giản thế thôi ạ à. Đấy cái này nó không giải quyết cho chúng ta được tại sao nó phân kỳ âm mà nó vẫn cứ lên và đấy là nguyên nhân của nhiều nguyên nhân khác Dũng đã có tất cả các công cụ nhưng anh chị em sẽ thấy rằng là phần lớn Dũng không sử dụng các công cụ này trong đầu tư nhưng vẫn phải đưa ra để chúng ta có thể đo lường được đánh giá được và chúng ta thấy rằng là dòng tiền nó đang tập trung vào đâu thì chúng ta cần phải tập trung vào đó chúng ta tập trung vào đâu nếu anh chị em tập trung vào năng lượng ở đâu nếu Dũng bảo là anh chị em tập trung vào màu đỏ anh chị em sẽ nhìn thấy màu đỏ không ạ à? nếu Dũng bảo anh chị em tập trung vào màu đen anh chị em sẽ thấy màu đen nếu Dũng bảo anh tập trung vào vào bất cứ một cái điều vào cổ phiếu FPT anh chị em sẽ nhìn thấy đây là cổ phiếu FPT và còn nhiều thứ khác nữa nhưng ở đây Dũng muốn nói anh chị em là không hiểu thì tốt nhất đừng đầu tư không hiểu tốt nhất đừng tham gia thị trường bởi vì khi mà chúng ta biết rằng là thị trường đi lên khi thị trường đi lên như này khi chỉ số VN Index nó tăng rất mạnh như này thì phần lớn ở một cái giai đoạn nào đó nhà đầu tư F0 đều có lợi nhuận rất là cao và đây chúng ta gọi là nó giống như bài toán của Bitcoin khi mà chỉ số Bitcoin đi lên chẳng hạn như này anh chị em mua đều thắng không ạ anh chị em có nhìn thấy đâu ạ mua bất cứ ở giai đoạn nào đều thắng hết ạ mua bất cứ ở giai đoạn nào đều có lợi nhuận hết mua bất cứ ở giai đoạn nào đều có lợi nhuận hết và sau đó thì chúng ta chỉ một phiên và trong một tuần thôi lợi nhuận có thể biến mất từ đây đây ạ bao nhiêu chị em thấy là khi mà chúng ta mua ở đây mua lúc nào cũng thắng kể cả những đợt điều chỉnh mua lúc nào thắng nhưng chỉ cần một đợt điều chỉnh như này chúng ta sẽ biến mất trên thị trường toàn bộ lợi nhuận của ta sẽ gần như biến mất ạ có thể comment đúng không ạ comment cái ạ à. bao nhiêu chúng ta đã thấy rằng là lợi nhuận rất là lớn cuối cùng chỉ cần một đợt điều chỉnh ngắn chúng ta tích lũy hàng tuần hàng tháng nhiều tháng đúng không đúng không hàng tháng nên nhiều anh chị em không dạ, không quan sát thì dẫn đến là tất cả anh chị em có thấy rằng là tất cả những biến động này chúng đều chia sẻ là phải bán còn nếu mà tất cả những vùng này đều là phải bán câu chuyện ở đây vẫn còn nhớ như là câu chuyện gì ở đây ạ chúng ta nhớ câu chuyện gì ở đây không ạ câu chuyện gì đang diễn ra ở đây Dũng chia sẻ một câu chuyện gì đang diễn ra ta anh chị em này không anh chị em có thể nhớ câu chuyện không nào trước khi chúng ta phân tích thêm ạ câu chuyện gì đang diễn ra khi mà Dũng chia sẻ cái bài học ở cái vùng đỉnh anh chị em còn nhớ không ạ Dũng kể cho chúng ta một câu chuyện gì ạ kể câu chuyện gì ở trong cái vùng đỉnh này để xem chúng ta có ôn bài chúng ta nhớ không ạ đúng rồi câu chuyện Dũng ôn bài đó là câu chuyện về Tào Tháo câu chuyện Tào Tháo khi mà quân lớn cảm giác là lãi quá nhiều nguồn lực của chúng ta quá nhiều và bắt đầu trung bình giá margin nhiều hơn và cuối cùng chỉ một trận xích mích là tan biến hết và chu du khi mà đánh lừa thắng tào tháo đúng không thì lúc này chúng ta cũng thấy rằng là chu du lại mang quân ra đánh nhà lưu bị và chỉ một trận ra căn lượng cũng cho đi hết đấy là cái bài học của chúng ta nếu chúng ta không biết cái sức mạnh của mình chúng ta ảo tưởng phần lớn chúng ta ảo tưởng nghĩ là mình giỏi lắm nhưng thực tế nó là như vậy hoặc là anh chị em thấy là cả một cái chu kỳ như này từ đây đến đây thì chúng ta thấy là phần lớn các chuyên gia đều bảo là nó đạt đỉnh chúng ta bán ra ai đã thấy rằng là phần lớn rất nhiều chuyên gia bảo đạt đỉnh chúng ta bảo bán ra bán ra ai thấy điều này comment số 1 không ạ comment cái ạ Dũng sẽ phân tích cho chúng ta thêm một đoạn này để chúng ta hiểu rõ sâu hơn ạ à ai đã thấy rằng là phần lớn Dũng không nói tất cả đều bảo chúng ta phải phải bán ra khi mà nó đạt đỉnh nhưng chúng ta thấy là đã rất nhiều anh chị em kiếm được lợi nhuận trong vùng này những cổ phiếu như là KDC gì à, thế giới di động thế giới di động không có vùng này à, Hòa Phát DGC à, ờ, VNE dây rất nhiều cổ phiếu trong đoạn này chúng ta có thể quan sát ở đâu để biết rằng giai đoạn này nó không thể nào kết thúc được anh chị em biết quan sát điều gì để biết là giai đoạn này nó không thể kết thúc được chu kỳ giảm anh chị em có thể quan sát điều gì không ạ tại vì những cái video ở đây Dũng đều chia sẻ hết ạ những video ở đây anh chị em thấy đều điều gì diễn ra ở đây ạ điều gì diễn ra chúng ta ôn bài một chút trước khi chúng ta phân tích sâu ạ điều gì diễn ra điều gì diễn ra ở đó anh chị em để ý ạ điều gì diễn ra đó là những cái cổ phiếu thị trường chung nó test nó test cái đường SMA 50 này, này test SMA 50 này nó không ra khối lượng đây chỗ này nhìn này SMA 50 nó không có sự bán tháo nó bị gãy cái đường hỗ trợ nó không có sự bán tháo thì đây chính là một chu kỳ tăng của nó vậy trong VSA phiên này là gì ạ à? trong VSA phiên này phiên gì ạ anh em khi mà nó bị gãy cả những cái đoạn thấp hơn nó và sau khi nó quay trở lại thì cái phiên này gọi là cái gì à, chúng ta sẽ này nó là gì ạ SOS mấy ạ Đấy. để cho chúng ta biết rằng mọi thứ nếu chúng ta có thể hiểu được nó thì chúng ta mới thì ạ không bị đạo bị gì ạ Đấy, sẽ có một số anh chị em có thể chưa hiểu rõ về này đây chính là không thể gọi là pin ở trong loại này được rũ bỏ một số anh chị em đã nói đúng ạ khi mà một cái quá trình rũ bỏ ở đây ạ đây là cái quá trình gãy tất cả cây này đó giờ vào một cái phiên giảm sâu hơn kéo lên thì đây chúng ta gọi là SOS 5 vậy bao nhiêu em biết đây là SOS 5 tức là comment cái ạ SOS 5 khác với SOS 1 ở đâu nên ở đây Dũng muốn hướng dẫn chúng ta là với mỗi một tín hiệu của thị trường thì chúng ta biết rằng nó có khỏe không hay là nó yếu hơn ai đồng ý là S05 đã hiểu thì comment cái ạ à, SOS 5 ạ à. đấy chỉ cần đơn giản Dũng phân tích để chúng ta hiểu hơn hiểu hơn về cổ phiếu vậy khi chúng ta hiểu hơn về nó thì nếu thời điểm này anh tập cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh hơn thị trường anh chị em có thể comment ạ cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh hơn thị trường trong giai đoạn này và tại sao nó lại mạnh hơn thị trường để chúng ta có thể tự anh chị em có thể phân biệt được không phải Dũng phân tích tại vì Dũng phân tích thì nó gì ạ nó sàng quá đúng không anh chị em có thể nhìn thấy cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường được không ạ đấy sách chúng ta sẽ nhìn này cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì làm sao một số anh chị em FLC à, chúng ta sẽ thấy là FLC chúng ta sẽ thấy rằng là để chúng ta nhìn xem là mạnh hơn thị trường đầu tiên chúng ta sẽ thấy là thị trường chung đã vượt qua đỉnh và nó có sự dao động ở đây rất là lớn đây là cái điểm để chúng ta biết rằng cái nào mạnh chúng ta chỉ tập trung hai cái phiên này đấy ạ hai cái phiên duy nhất ở đây để chúng ta đo lường xem đầu tiên để biết mạnh hơn thị trường thì anh chị em cần phải gì ạ phải hiểu rõ hiểu rõ về cổ phiếu đó nó đang kênh đi xuống hay là kênh đi lên có những cổ phiếu mà đang kênh đi xuống mà nó hồi thì có phải mạnh hơn thị trường không ạ nếu nó đang trong quá trình đi xuống mà nó hồi thì nó có mạnh hơn thị trường không đang đi xuống nó hồi thì có phải mạnh hơn thị trường không ạ nó hồi giả sử nó trần kênh đi xuống đấy chúng ta cần phải phân biệt à còn những cái cổ phiếu mà tích lũy mà nó tăng mạnh thì nó là mạnh hơn thị trường thế ở đây chúng ta sẽ để ý này cái cổ phiếu thế giới di động chúng ta thấy là nó vượt qua đỉnh hôm qua nó giảm thị trường giảm nó không giảm và hôm nay nó tăng vậy cổ phiếu này nó có mạnh hơn thị trường và nó có xu hướng trở thành cổ phiếu tốt nhất không nếu ai thấy thì comment cho Dũng cái được không ạ comment comment cái vậy chúng ta có thể mua được vào ngày mai không Đấy, có, nếu có thì comment số 1 và nếu mua được ngày mai thì bảo có còn không mua được ngày mai thì bảo không Đấy, chúng ta ngày mai nó tăng chúng ta mua được không à, đấy chúng ta dễ phần phải hiểu rõ tránh tình trạng là cổ phiếu tốt nhưng anh chị em sẽ mua lung tung nên dẫn đến là chúng ta thấy rằng là không bao giờ có món quà nào dành cho các nhà đầu tư nếu chúng ta không hiểu rõ về quy luật đầu tư nó đến từ ba quy luật quy luật đầu tiên là gì ạ quy luật về gì ạ cuộc chơi đó là tâm trí tức là quản trị cảm xúc thứ hai là gì ạ ok ạ thứ hai là chúng ta gì ạ là quy trình đó là quy trình thứ ba đó là hành động để chúng ta tham gia vào vậy khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu này chúng ta có hai điểm mua điểm mua này gọi là điểm mua gì ạ mà tại sao để mua điểm mua này anh cho em comment nhá để cho anh chị em tự học cho biết ạ tại vì bây giờ Dũng nói thì nói quá nó nó anh chị em là tại sao điểm mua đấy gọi điểm mua gì và tại sao lại phải mua điểm đó mua đó chúng ta tự học đấy điểm mua sớm và tại sao lại mua điểm mua sớm ạ tại sao phải đi mua sớm tại sao an toàn còn điều gì nữa chúng ta thấy này khi mà cái đợt rũ lần đầu tiên ở đây anh chị em thấy không ạ khi rũ lần đầu tiên ở đây thì cổ phiếu thường nó xuống test lại khi mà có quá trình test lại mà không ra khối lượng thì đợt này Dũng đã cho chúng ta có ai đã nhớ cái phần này Dũng đã chia sẻ là chúng ta có kế hoạch mua ở đây không ạ chúng ta nhớ không ai nhớ để comment cái ạ nên cả một chu kỳ rất dài dài vô cùng như Dũng không chia sẻ cả một chu kỳ này nhưng đến đây lại có điểm mua đầu tiên và ai có điểm mua thứ hai ở điểm mua này ạ hoặc điểm mua này có thể comment một hai ai đã mua được điểm mua này và điểm mua này comment 12 ạ tại sao chúng ta lại không mua khi nó đã qua điểm mua nếu cổ phiếu này tiếp tục đi lên nữa chúng ta sẽ không mua tất cả những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là đây là những cái điểm mua và chúng ta có thêm điểm mua này toàn bộ quá trình này chúng ta mua chúng ta sẽ có những cái đợt đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái điểm mua cả một chu kỳ đây cổ phiếu này chúng ta có điểm mua này có điểm mua tiếp theo và toàn bộ từ đây lên đây chúng ta không có điểm mua tiếp theo nên nếu chúng ta mua ở những điểm mua này độ an toàn rất là cao mua thêm điểm mua này an toàn rất là cao một số trường hợp chúng ta có thể mua thêm điểm này nhưng nó rủi ro rất là cao nên chúng ta tiếp tục tiếp tục tiếp tục nắm giữ đến khi nào cổ phiếu bung được cái khối lượng đây là bung khối lượng thì chúng ta có thể thoát hết ra khỏi thị trường với những cổ phiếu như này bởi vì chúng ta không thể nào bán cổ phiếu nó tích lũy dài như thế này mà bán nó lãi 10 phần trăm 20 phần trăm 30 phần trăm và chúng ta cần phải để cho nó hết chu kỳ trước khi nó kết thúc đây là cái đoạn mà chúng ta thấy là kết thúc chu kỳ và nó trở nên tái tích lũy cho một chu kỳ mới bao nhiêu các bạn đã hiểu cái điều này có thể comment cho Dũng được không ạ à? comment ạ à, comment cái rất nhiều kiến thức Dũng đã chia sẻ đây vậy chúng ta thấy là chúng ta bỏ qua những cơ hội này Dũng biết bao nhiêu bạn đã bán cổ phiếu này hôm nay comment số 3 thế nào comment số 3 nếu anh chị em bán thì comment số 3 đi anh nào bán thì comment số 3 <coughs> ai bán <laughs> toàn một hết ạ à. hôm qua vừa sợ hãi mà hôm nay là ai mua vào lạ không đấy sẽ có những người bán là vì chả, họ chả hiểu nguyên lý của nó thế thôi đơn giản thế thôi ạ à. còn nhiều cổ phiếu khác nhưng dung muốn anh chị em là nếu chúng ta không hỏi tại sao thì làm sao chúng ta đang, đang biết chúng ta thiếu điểm nào không hỏi tại sao làm sao chúng ta đang biết là điều gì chúng ta cần phải đúng rồi ạ à. SWOT anh anh em nào học vừa Mac Mini đều biết ạ à. SWOT là gì SWAT này nó trên đỉnh thì coi là gì ạ à? SWOT này nó trên đỉnh thì chúng ta gọi là gì ạ đỉnh chúng ta gọi là gì ạ cùng là SWOT cùng là đến Maruguru nếu nó là đỉnh thì chúng ta gọi là đỉnh gọi là rút bỏ không đỉnh gọi là phân phối còn nó là nền thì chúng ta gọi là rút bỏ thế thôi nên không phân biệt chúng ta sẽ thấy là cuộc chơi nó sẽ không dành cho nhà ai nó không có may mắn ạ áp thớt chính xác ạ nên ở đây chúng ta sẽ có nhiều cổ phiếu tại sao cổ phiếu FPT hoặc Phát HPG nó chưa là đỉnh tại sao cổ phiếu HPG nó chưa là đỉnh ạ nào gọi tại sao cổ phiếu HPG nó chưa là đỉnh à, phân tích đi anh chị em phân tích cái ạ Dũng cần một số anh chị em phân tích cho Dũng ạ tại sao cổ phiếu HPG nó chưa là đỉnh ạ anh chị em nào uh, chúng ta đang có thì chúng ta có thể chia sẻ video này không ạ ở ờ, uh, chia sẻ video này tại vì những cái video này Dũng tin chắc rằng là nó sẽ giúp cho nhiều người ta nhiều anh chị em được biết ạ nhiều người nhiều người nên uh, ở đây Dũng tin chắc rằng là có rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ đúng không rất nhiều đầu tư không kiếm được tiền rất nhiều đầu tư giống như là chúng ta thấy là cái video về về Bitcoin á, thì anh chị em cũng chia sẻ lên cộng đồng Bitcoin bởi vì đa phần chúng ta vẫn gì ạ vẫn giống như những con thiêu thân nhảy vào để bắt đáy nhảy vào để gì ạ để mua nhưng cuối cùng đang có từ 1 tỷ lên đến hai ba mươi tỷ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn họ mất tiền và họ mất tiền gia đình họ cuộc sống của họ nhiều thứ của họ khác đúng không anh chị em like cái nào anh chị em like cái để cho dũng ờ, có năng lượng để tiếp tục à, nếu anh chị em đang có thì like cái ạ à. tăng thêm like đi ạ tăng thêm like đi ạ đúng không à, tăng thêm like đi ạ đúng không comment cái ok <coughs> chúng ta thấy rằng những chương trình này để chúng ta có được cộng hưởng năng lượng chúng muốn cộng hưởng năng lượng từ chúng ta chúng ta hãy cộng hưởng năng lượng để chúng ta gì ạ có những cái chia sẻ Dũng sẽ hứa rằng là sẽ trao chúng ta nhiều giá trị nhất nhiều giá trị nhất trong những chia sẻ này nên để anh chị em muốn Dũng cộng hưởng năng lượng của chúng ta thì hãy like hãy chia sẻ video này bởi vì Dũng tin chắc rằng là nếu chúng ta có gì ạ à, chuyển động chỉ cần một cái like của nó thôi chúng ta sẽ có sự chuyển động mà khi chúng ta chuyển động cơ thể chuyển động mọi thứ thì điều gì sẽ diễn ra rất tuyệt vời số like chúng ta đã tăng lên ờ, cảm ơn tất cả anh chị em đã like và chia sẻ video này Ờ, chúng ta lại tiếp tục nói về cổ phiếu gì ạ? À? Cổ phiếu Hòa Phát. Nếu cổ phiếu Hòa Phát nó là gì ạ? À? Blue chip thì thường chúng ta sẽ thấy nó có bao nhiêu giai đoạn anh chị em ạ? À? Nếu cổ phiếu Hòa Phát nó là cổ phiếu blue chip nó có bao nhiêu giai đoạn? Đúng không? Bao nhiêu ạ? À? Mấy giai đoạn? Blue chip ạ? À? blue chip bốn giai đoạn là giai đoạn tích lũy nền bốn khác nha Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em đây là bí mật bí mật bí mật của những bí mật giai đoạn 4 ok nhưng vậy chúng ta sẽ có một cái bí mật như này để chúng ta có thể xem xem là những cái cổ phiếu mà chạy nước rút á cái này là cái anh chị em nhớ Dũng sẽ lấy một cái cổ phiếu để anh chị em có thể thấy là Techcombank đây là gì ạ đây là gì trong Techcombank anh chị em là comment đây là gì trong Techcombank comment cái ạ à? cái gì ạ comment vừa like vừa comment nâng số like chúng ta lên 50 60 đi ạ à. tại vì Dũng đã chia sẻ cho chúng ta những cái bí mật tuyệt vời như này mà anh chị em lại không tiếc một cái like thì ờ, có thể đúng không hãy chia sẻ like đi ạ đúng rồi đấy rất nhiều anh chị em đã thấy rồi đây là gì ạ đây là p gì ạ ps đúng không đây là một cái quá trình gì ạ sau khi chúng ta ai đã nhớ đây đây là một cái quá trình giảm sàn rất là mạnh từ đầu phiên đúng không ạ ai nhớ cái giảm sàn này không ai muốn giảm sàn không anh nhìn thấy nó giảm sàn không comment cái ai nhìn thấy nó giảm sàn đúng không nó giảm sàn khi nó giảm sàn thì điều gì diễn ra chúng ta thấy mọi người mà tháo chạy không chúng ta thấu xe tháo chạy không anh chị em nhớ cái bài nào không tại vì đây chia sẻ toàn lấy cảm xúc cũ của chúng ta để để đưa ra để học những bài học cũ nó bây giờ nó mới ra giá trị để học hết đấy ạ đây chính là những cái gì ạ tại vì chúng ta không có kiến thức à, nếu chúng ta đang nói cái này là chúng ta đang gì ạ chúng ta đang nói gì không chúng ta đang nói gì ạ bạn này bạn sẽ chưa bao giờ xem kênh nên bạn không biết có phải không ạ nhà cả nhà đồng ý không ạ có phải như cả nhà đồng ý là đây bạn này lần đầu tiên xem kênh phải không ạ ok xin cảm ơn ạ khi mà chúng ta thấy quá trình rũ bỏ hay là đầu tiên chúng ta gọi là học VSA chắc lại chưa học VSA bao giờ đây chính là yeah, cái giai đoạn đầu tiên trước khi nó chạy về đích khi mà cổ phiếu chạy giai đoạn đầu tiên trước khi nó về đích thì chúng ta thấy là chúng ta thấy là thị trường sau khi thị trường về đích này thì những cái nhịp sau này mọi người có mua không ạ bởi vì nó dũng lần đầu tiên nó chạy thì những cái nhịp sau nó dũng chúng ta có ai mọi người có mua không mọi người có mua sau nhịp sau dũng sau không hello ai thấy là nếu chúng ta thấy rằng là đấy là chúng ta đang nói về chúng ta biết rồi nếu bình thường chúng ta thấy rằng là lần trước nó rũ xong sau đó nó hồi nó chạy thì lần sau nó rũ như này mọi người có nhảy vào mua không đấy chúng ta đang phải nhìn cái vấn đề của người ta trước đây còn anh chị em biết rồi thì anh chị em sẽ làm sao đấy. nên chúng ta thấy là phần lớn anh chị em nhà đầu tư cá nhân đều mắc võng trên đỉnh ngọn cây bởi vì lúc này chúng ta thấy là nó lên nó xuống nó lên nó xuống nó rung lắc rất mạnh đấy là lý do vì sao chúng ta gì ạ à, rơi rất là nhanh sau khi rơi rất nhanh này đây là một vài cổ phiếu rơi như này nhưng có những cổ phiếu nó rơi kiểu này anh chị em ạ à. có những cổ phiếu nó rơi nó không cho chúng ta này chúng ta mua bao nhiêu thì nó rơi hết bao nhiêu mua bao nhiêu rơi thẳng xuống bao nhiêu hay là chúng ta nhìn đến cái giai đoạn của năm 2017 Vietcombank à, chúng ta có thể xem lại tất cả rồi hiểu không ạ nó sẽ rơi đến hết đây cũng là một nến maruguru nhưng chúng ta thấy là thất bại hết hoặc là chúng ta nhìn đấy nè đây lên rất là mạnh sau đó là gì ạ đây chúng ta nhìn kịch bản diễn ra giống nhau chưa ạ đây là gì ạ đây là gì dũng đây để chia sẻ anh chị em là cái gì đấy ạ Vậy chúng ta đã hiểu cái bài học này trong cổ phiếu HPR chưa? Anh chị em đã hiểu chưa? Dũng chia sẻ trong cái công thức của gì ạ? VSA như vậy anh chị em đã hiểu thưa hiểu chưa? Hiểu chưa? Nắm rõ được nếu ai hiểu rõ thì comment và tự cho mình hiểu rõ comment ạ. À. Nên gì ạ? Những cái điều này nó diễn ra liên tục lặp đi lặp lại chỉ có một số anh chị em không biết thì chúng ta thấy rằng là nói đi nói lại đúng không nhưng do chúng ta không biết thì chuyện này cũng thông cảm thôi ạ à. nên đây chính là lý do khi nó gì ạ à, dũng này khối lượng nó cũng chưa bùng đủ khối lượng ở đây này nó chưa bùng đủ phân phối khối lượng nó phải bao nhiêu ạ à? 50 triệu cơ bây giờ khối lượng nó nhiều vẫn còn thấp nên cái việc đây chính là chuyện rất bình thường đúng không bao nhiêu bạn đã hiểu điều này thì comment cho Dũng cái nào ạ đã hiểu comment cái ạ đấy chính xác nên không đây có phải là nó chạy rồi mới nói không hay là chúng ta đã có kịch bản trước rồi ạ anh chị em comment ạ à, có phải nó chạy rồi chúng ta mới nói hay là nó có kịch bản trước rồi ạ à? đúng không chúng ta xem là kịch bản trước hay là chúng ta biết trước ạ à? nếu chúng ta biết trước chúng ta nhận ra thì chúng ta có bị sợ hãi bán cổ phiếu kia nhanh không bởi vì trong có phải anh ai đã nhìn thấy là cái Bitcoin chúng ta đã nhìn thấy kịch bản trước chưa? Bitcoin á, Bitcoin anh chị em nhìn thấy Bitcoin là đỉnh chúng ta nhìn thấy kịch bản Bitcoin là đỉnh chưa? Nếu mà phân tích về toàn bộ Bitcoin Đấy. Bởi vì ờ, khi mà chúng ta không biết chúng ta sẽ ở trong kịch bản như vậy. Thì hôm nay anh chị em thấy là nhóm ngân hàng là chúng ta sẽ phân tích sau Dũng sẽ có kịch bản phân tích kỹ một hoặc hai cổ phiếu ngân hàng được không phân tích ngày mai nếu điều kiện cho phép Dũng phân tích về cơ bản về kỹ thuật để chúng ta hiểu cách để phân tích cổ phiếu ngân hàng tốt hơn hôm nay chúng ta chỉ biết rằng là những cái cổ phiếu nhóm bất động sản công nghiệp không phải thời lời thời điểm chúng ta mua vào đúng không không phải thời điểm chúng ta gì ạ à? tham gia và chúng ta phải rút ra đúng không trước khi ờ, kết thúc cái buổi hôm nay dành cho hai bạn phân tích cổ phiếu này hôm nay ngân hàng cũng phân tích nhá để ngày mai hai kiểu ờ, cổ phiếu đầu tiên của bạn anh chị em thử phân tích cho Dũng nhá QNS ạ QNS anh chị em thử phân tích xem là cổ phiếu này như nào xem nó như nào nhá QNS ạ QNS Dũng sẽ phân tích cổ phiếu Vincom cổ phiếu một số cổ phiếu khác QNS ạ cổ phiếu này tốt hay xấu ạ anh chị em phân tích một cái ạ QNS nào phân tích đi ạ anh chị em thử phân tích cho gãy kênh gãy xấu gãy chen đây một số bạn tốt này sẽ có người bạn tốt có người xấu có gì mà phân tích à, à rũ bỏ nên thoát đấy nhiều bạn đã tự phân tích được có cái gì cần phải dũng phân tích không ạ vậy chúng ta phân tích cái gì ở đây ạ chưa biết đáy thế đâu anh em thấy không ạ đấy một số anh chị em chỉ cần sau khối lượng thấp gãy chèn mình phân tích một chút nha thứ nhất này khi mà nó rơi này nếu khối lượng vượt qua đỉnh ở đây khối lượng rất lớn nha rất lớn này nhìn là lớn này cái đỉnh sau vượt đỉnh làm sao bây giờ nhá khối lượng đỉnh sau vượt đỉnh khối lượng sau nó làm sao comment này hôm trước chúng ta nếu cái đỉnh sau khối lượng thấp hơn thì sao khối lượng đỉnh sau thấp hơn tiếp tục khối lượng điểm đỉnh sau thấp hơn nữa thì sao điều gì diễn ra điều gì diễn ra khối lượng đỉnh sau thấp hơn ở đây nó thể hiện cái gì ạ hiện gì ạ yếu chiếu cầu đúng không khi mà cổ phiếu vượt qua đỉnh mà khối lượng thấp nó là gì ạ cần phải thoát nhanh chứ không phải chúng ta bán ra đúng không cái thứ hai rơi gáp gãy SMA 20 tạo gáp khối lượng không có đó là điều gì ạ khối lượng gáp gọi là gì á câu giảm hay gọi là gì ạ sao lại gọi thu gom được thu gom kiểu gì đây thiếu cầu đấy ngôn ngữ à không có cung cung làm gì có ai bán ra thì nó cũng giảm sàn rồi thiếu cầu đấy tức là người ta bán được và chúng ta biết rằng là khi mà quá trình lại tiếp tục giảm mà nó không có khối lượng có thể nó hồi nhá các bạn nhá nó có hồi những cái vùng này đỉnh này dao động lớn như này dao động lớn này lên này khối lượng lớn khối lượng vượt qua đỉnh Đây. Đấy, vượt qua đỉnh đang thiếu như này chỗ nào là thiếu cầu thì cái cổ phiếu này trong trường hợp nó có lên thì còn lâu mới lên được còn thứ hai nữa là gì ạ ở đây khi mà chúng ta thấy là cái phiên này nếu cho chúng ta gọi là kéo lên khối lượng thấp như này nó an toàn không ạ kéo lên khối lượng thấp an toàn không Đó. từ đấy chúng ta tự phân tích được cổ phiếu này nên làm gì ạ bắt thì gọi chúng ta là bắt rau rơi đúng không gọi là bắt rau rơi cổ phiếu tiếp theo rồi nó lấy một cổ phiếu khác nữa đúng không cổ phiếu chất lượng hơn một chút đấy ạ DGC được không đấy, rất nhiều hôm nay đấy, tự nhiên có comment nhiều hơn vui thế cảm ơn anh chị em DGC DGC chúng ta đã thấy là DGC hôm trước Dũng đã nói rất nhiều điểm mua rồi ạ đây cũng là một trường hợp điển hình này rũ bỏ rũ này rũ mà không có khối lượng tức là rũ gãy kênh không có khối lượng nhưng ở đây chúng ta thấy là đây là nó vẫn còn trên kênh ở đây chúng ta gọi là điểm mua nó vẫn còn trên kênh vậy DGC với thời điểm này thời điểm này đây là SO cái gì ạ nếu nhìn ở đây thì chúng ta nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ gãy SMA 50 kéo lên điều gì đang diễn ra là gì ạ là gì SO là mới SOS 5 bởi vì nó đã gãy S mà 50 à, gãy S mà 50 nó gãy những cái điểm 4 tức là gãy toàn bộ gì ạ toàn bộ toàn bộ phía dưới mà không có khối lượng tức là khi nó vẫn còn kênh trên đây là kênh trên nhá đây vẫn còn kênh trên bị gãy hay đây chúng ta gọi là test test cung test cung khối lượng thấp thì sao tích cực hay tích cực test cung khối lượng thấp thì sao không ngon tháo đợi gì thì để mua đợi gì để mua sau test đợi gì để mua đợi gì ạ à? đi tín hiệu gì tín hiệu gì ạ à? đúng không xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh mua không mua trước anh chị em đã hiểu chưa thôi thì hôm nay chúng ta cũng đã nói chuyện nhau cũng khá dài rồi thì chúng ta để vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục được không ạ đấy để cho anh anh biết rằng là một số anh chị em chưa hiểu tại sao và sẽ còn chủ đề này còn tiếp tục tiếp tục nữa tiếp tục nữa nữa để anh chị em hiểu cái gì nó đơn giản thì nó mới kiếm được tiền còn nếu không đơn giản thì chúng ta không kiếm được tiền đâu đúng không làm nó gì ạ làm nó phải đơn giản đơn giản đơn giản hóa quy trình nó phải đơn giản thì mới kiếm được tiền càng đơn giản bao nhiêu thì nó lại càng tốt bấy nhiều. còn bây giờ vẽ một cái biểu đồ phức tạp như này Đấy, tất cả những ông mà lắm những biểu đồ như này thì 99 phần trăm là thất bại anh chị em ờ, có ai ờ, thấy đấy không ạ đây này tín hiệu này có lúc mua có lúc bán này Đấy. anh chị em thử xem ờ, phân tích biểu đồ của DGC mua bán này ạ phân tích đi ạ thử phân tích cái nào thử phân tích cái nào xem là mua bán đó. loạn dây thần kinh chưa ạ đấy không đo lường được thì nó bị loạn tâm rối loạn ok Uh, có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh là Quang Dũng DVD ạ Quang Dũng DVD và chúng ta lại tiếp tục gặp nhau vào những chương trình tiếp theo để chúng ta nắm rõ được cái phương pháp à, có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ có rất nhiều bài nữa à, và thậm chí là Dũng sẽ có một chương trình riêng về VSA riêng VSA phân tích lại VSA để anh chị em có thể hiểu rõ hơn về VSA những cái chương trình gọi là chúng ta là giáo dục thị trường giáo dục uh, cho anh chị em hiểu rõ về VNA những chương trình căn bản nên nhớ đăng ký kênh bởi vì anh chị em sẽ được đón nhận đón nhận đón nhận rất nhiều chương trình của Dũng trong thời gian tới Ok xin cảm ơn anh chị em rất nhiều và uh, rất cảm ơn anh chị em đã like hôm nay like đột biến và Dũng mong muốn rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau trong thời gian tới để chúng ta chia sẻ những giá trị bởi vì Dũng biết rằng là nói thì có thể là gì ạ thấy rằng là mọi thứ chúng ta hay đo lường nếu anh chị em lần đầu tiên xem thì tốt nhất nghe á đúng không hãy nghe á sau đó chúng ta sẽ xem là điều gì diễn ra đo lường hãy đo lường Đó, ờ, đo lường tất cả chỉ đo lường và còn nhiều cổ phiếu khác nữa tuy nhiên sẽ có những cổ phiếu kiếm được tiền và có những cổ phiếu không kiếm được tiền quan trọng chúng ta phải biết tại sao hello xin cảm ơn và chúc anh chị em có buổi tối an lành bình an hạnh phúc chúc mọi người ngủ ngon bye bye xin cả hẹn gặp lại chương trình tiếp theo